Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một chương trình đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần nơi mà mình à, sẽ ngồi xuống nói về những câu chuyện xoay quanh thị trường à, tiền mã hóa và đặc biệt là mảng thị trường DeFi và không dài dòng nữa thì à, với tập DeFi Discussion tuần này chúng ta sẽ lại đón chào sự ờ, có mặt của một vị khách mời đã quá quen thuộc. Xin chào anh Poseidon. À, hi, xin chào mọi người, chào Nguyên. À, rất vui khi ờ, à, được tiếp tục đồng hành với mọi người trong series DeFi Discussion. À, hôm nay à, hy vọng là sẽ mang tới cho anh em thêm nhiều cái insight nó thú vị về thị trường. Dạ, yeah. rồi chia sẻ với anh em luôn là trước khi mà thu cái podcast này á thì à, hai anh em cũng có một vài cái trục trặc nho nhỏ về cái cái câu chuyện là setup kỹ thuật rồi không thời gian nó hợp lý thì có thể là trong cái buổi trò chuyện này nó uh, nó nó nó có cái yếu tố vội á thì có thể là anh em khi mà nghe podcast thì sẽ sẽ sẽ để ý cái yếu tố này nhưng mà tuy nhiên bỏ qua cái vấn đề trục trặc đó thì uh, uh, hy vọng là tập podcast hôm nay bọn mình dù có vội đi chăng nữa thì uh, Ờ, vẫn sẽ mang lại cho anh em những cái góc nhìn thú vị và những cái câu chuyện nó hấp dẫn xoay quanh thị trường DeFi ha chắc là nếu mà nói về cái tính gọi là vội của thị trường crypto tuần vừa rồi á thì uh, chúng ta phải nói về cái drama của DeFi Lama anh, <laughs> anh Poseidon ha à. thì uh, cái DeFi Lama thì nếu mà anh em theo dõi DeFi discussion và rất là nhiều các cái kênh uh, liên quan đến thị trường crypto thì cũng biết đến cái cái dự án này thì họ làm rất là nhiều mảng à, DeFi Lama chỉ là một mảng về gọi là các cái uh, dữ liệu cũng như là họ có một cái nhánh về aggregator cho người dùng crypto á thì tuần vừa rồi thì cái team của DeFi Lama họ có một cái summit nó khá là gây nhiều sự chú ý và cái câu chuyện đó là hai phe của cái team này họ tách ra uh, một bên thì họ muốn phát triển một cái token à, và một bên thì họ vẫn sẽ đi theo một cái hướng nó gọi là builder thuần đó builder gọi là in here for tech á thì uh, không muốn phát hành một cái token và và và và gọi là monetize tức là kinh tế hóa cái cái dự án quá sớm vậy thì uh, chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Poseidon đi về cái vấn đề này của DeFi Lama đó là đâu là một cái điểm cân bằng giữa việc thu về lợi nhuận cho dự án và cái vế bên kia nó sẽ là việc xây dựng một cái thứ gì đó nó nó hay ho nó mang lại lợi ích cho cộng đồng tại vì giống như anh Poseidon từng chia sẻ đó dự án thì họ cũng là người đó đúng không và cũng là con người và cũng cũng phải cũng có 24 tiếng và và phải đâu đó phải có một cái điểm cân bằng vậy thì cái góc nhìn của anh Poseidon về cái câu chuyện này như thế nào và đâu là cái cái cái điểm cân bằng đó từ cái góc nhìn của anh rồi thì ờ, thực ra thì uh, dự án thì như nguyên nói trước đây mình có từng nói trong một cái tập là dự án này người ta vẫn là con người và người ta cũng có cũng có những cái nỗi lo như như bản thân chúng ta đó tức là cơm áo gạo tiền vân vân mà người ta cũng sẽ vì đam mê và thứ hai là cũng người ta cũng sẽ vì những cái cái lợi nhuận để mà thu về cho bản thân cũng như cho cái công ty thì thực ra cái điểm cân bằng ừ, giữa việc đó là tạo ra lợi nhuận và xây dựng một thứ gì đó hay ho thì theo mình thực ra cái này là theo cá nhân của mình á, thì nên làm cả hai tức là khi mà anh em nên tạo ra cái lợi nhuận hoặc là các dự án nên nên tạo ra lợi nhuận thông qua việc cung cấp những cái gì đó có giá trị cho cộng đồng à, mình nói ví dụ như câu chuyện của DeFi Lama thực thực tế thì Ờ, cái quyết định ra token của DeFi Lama thì nó nó khá là vội vàng theo mình là vậy à, và khi mà ừ. khi mà nó nó nó ra token tại vì anh em có thể hiểu là có hai phe thì có một phe người ta đưa ra quyết định mà người ta public nó trên Twitter trong khi cái phe còn lại không biết gì hết ờ, và người ta cảm cảm thấy cái cái sự phản cảm trong câu chuyện đó tức là nó không không mang tính thống nhất và cũng không có cái sự bàn bạc trong nội bộ team và Ờ, nó dẫn đến một cái drama mà mà có cái một cái website mới nó fork ra từ DeFi Lama và nó gây uh, mâu thuẫn uh, ờ, tranh cãi khá nhiều trên cộng đồng thì thực ra uh, có khá là nhiều dự án người ta cũng không phát hành token nhưng mà người ta vẫn tạo ra được những cái lợi nhuận thông qua cung cấp những cái giá trị cho cộng đồng mình ví dụ như là Messery chẳng hạn Messery cũng là một cái nền tảng nó thuần về research uh, và pha vào đó một chút cái dữ liệu về on chain thì người ta vẫn có thể thông qua những cái việc như là cung cấp cái những cái report chất lượng thì người ta sẽ thu phí của người đọc hoặc là một những cái dự án liên quan đến data on chain ví dụ như là uh, một số trang như là Nansen ừ Nansen này rồi uh, uh, CryptoCon hả ừ, đúng rồi một số trang như vậy người ta vẫn có thể cung cấp những cái dữ liệu cần thiết cho cho người dùng và người ta thu phí thì cái đó là một cái sự song hình giữa tạo ra giá trị và thu lợi nhuận còn không không nhất thiết các, các dự án crypto nó phải thu lợi nhuận bằng cách tạo ra token đó thì uh, cái này thì ờ, nó nó nó nó là cái điều đã dĩ nhiên thôi anh em sẽ cũng như chúng ta kinh doanh hay là uh, làm một cái gì đó ở trong trong xã hội vậy chúng ta tạo ra được những cái thứ giá trị hữu ích thì người ta mới đến với chúng ta và nó sẽ bền vững hơn là cái việc mà chúng ta làm một cái gì đó nó chưa đến đâu nhưng mà chúng ta lại tìm cách chúng ta phát hành token chỉ để chỉ để xả lên đầu những cái người mua thì uh, <laughs> cái đó vẫn tạo ra lợi nhuận nhưng mà nó sẽ không có đi đôi với được cái sự tạo ra lợi ích hay là giá trị nào đó thiết thực cho cộng đồng. Ừ. À, nói về cái câu chuyện như ờ, lợi nhuận đi thì à, em em có bắt gặp một vài cái view liên quan đến cái câu chuyện này ở trên Twitter đó là họ tranh cãi với nhau rất là nhiều về cái việc là ai là người chi trả cái hóa đơn uh, hàng tháng để phát triển cái dự án DeFi Llama này và từ cái câu chuyện là ai chi trả cái hóa đơn á thì bắt đầu họ mới phát triển lên những cái câu chuyện xoay quanh lên những cái tranh cãi xoay quanh thôi thì cái này là mình ờ, mình thực sự ra là để mà có thông tin chi tiết về cái vấn đề này thì không không không dám nói nhưng mà với cái góc nhìn là gọi là một cái business mà họ phải chi trả những hóa đơn hàng tháng thì việc họ họ nghĩ đến cái câu chuyện là monetize uh, để để để cover để để để gọi là bù đắp lên những cái khoản mà họ đang phải chi trả họ gọi là gồng lỗ đó thì nó cũng là hợp lý tuy nhiên là làm sao để đến một cái điểm nào đó mà mình tạm gọi là cái giá trị cung cấp cho cộng đồng nó đủ nhiều thì khi mà monetize nó gọi là mình kinh tế hóa nó bằng có thể nhiều cách có thể bằng token chẳng hạn thì uh, nó sẽ hiệu quả hơn nhưng mà có một cái thắc mắc đó là uh, anh Poseidon nghĩ như thế nào về cái cái cách phát hành token ví dụ như là uh, như thế nào là một cái cái thời điểm hoặc là một cái cách phát hành token nó uh, nó búp sức mạnh thêm á kiểu như vậy tức là nó nó tăng cái tính hiệu quả cho cái dự án tại vì ví dụ như là dự án họ đang có một ok uh, chúng ta đang đặt cái góc nhìn là với những cái dự án mà nó có value thực cho người dùng nhưng mà khi mà họ đã có những cái value như thế này vậy thì cái thời điểm như thế nào thì là phù hợp để họ ra mắt một cái token và nó tăng cái thêm cái value tăng cái sự hiệu quả cho cái cái cái cái những gì mà họ đã xây dựng từ trước thì cái góc nhìn của anh về cái vấn đề này là như thế nào? Ờ, à, thời điểm mà để ra mắt token thì à, nó sẽ theo mình nhé nó nó sẽ tùy thuộc vào từng cái dự án thôi nhưng mà để mà hoàn hảo nhất á thí dụ như mình sẽ lấy cái câu chuyện của Arbitrum phát hành token vừa rồi ha để ví dụ minh ừ. họa cho nó dễ hiểu tức là đầu tiên thì người ta ra mắt token à, ở đây là hình thức ra mắt token là, là uh, à, retroactive đúng không ạ chứ không phải là cái hình thức là launch pad hay launch pool hay là ICO ừ. ờ, thì uh, đối với cái hình thức của Arbitrum thì mình đánh giá cao cái thời điểm ra mắt của người ta thứ nhất là người ta ra mắt sau khi người ta đã có một thời gian dài trải qua từ câu chuyện xây dựng sản phẩm từ những cái trang giấy đầu tiên cho đến testnet mainnet và nó đã đi vào hoạt động rất là ổn định cũng như là cái hệ sinh thái nó đã phát triển tương đối tốt ở trên đó nếu anh em có research thì em thấy là trên đó nó có khá là nhiều những cái mệnh ghép ở mức cơ bản và và khá là đa dạng tức là uh, nó đã sẵn sàng để đón nhận cái dòng tiền mới vào uh, vào từ cái ờ, cộng đồng crypto rồi thì đó là cái thứ nhất tức là cái khâu chuẩn bị cái cái phần nền tảng của người ta đã khá là tốt và cái thứ hai đó là cái sản phẩm đó không chỉ là đơn thuần là là nó hoàn thiện mà nó còn được kiểm chứng bởi khá là nhiều người dùng nó ờ, rất là nhiều những cái uh, tác vụ những cái uh, liên quan đến uh, DeFi liên quan đến uh, NFT thì nó đã được thực thi ở trên Arbitrum trong suốt thời gian dài để người ta cày những cái retroactive hoặc là đơn thuần là người ta trải nghiệm thôi thì mọi thứ nó đều mượt mà và khá là ok cũng nhận được những cái phản hồi rất tốt từ cộng đồng cái thứ ba đó là cái thời điểm thời điểm này thì cái câu chuyện về layer 2 nó vẫn đang khá được uh, quan tâm khi mà uh, những cái liên quan đến uh, những cái cập nhật liên quan đến poly polygon hay là những cái uh, liên quan đến Jetcar up thì hiện tại nó vẫn đang khá ừ. là hot trong thị trường thì đây là cái thời điểm mà khá tốt để mà uh, Arbitrum tham minh để ra cái token bởi vì Arbitrum mặc dù nó uh, không không phải là thuần về cái Jetcar up nhưng mà nó vẫn là một cái layer 2 cái thứ ba à, cái thứ tư nữa là cái thời điểm này là thị trường hoàn cảnh thị trường nó đang khá là tốt tức là Bitcoin nó đang lên và có một cái sóng tăng khá là mạnh mẽ trong quý 1 2023 thì đó theo mình là bốn bốn cái lý do mà mình cho rằng Arbitrum đã, tham minh một cái thời điểm để mà ra mắt token khá là tốt bởi vì mọi người cần hiểu đối với cái phương pháp cái đặc điểm của cái việc mà ra mắt token thông qua uh, ờ, airdrop hoặc retro tiếp là dự án nó phải uh, nó phải chịu áp lực từ cái việc mà bán ra của những cái người mà nhận được token thì cái điều này thực ừ. ra là không có đúng hay sai hay là không có vấn đề về mặt đạo đức gì ở đây cả tại vì khi bạn thu được lợi nhuận thì bạn có quyền bán ờ, ở trên thị trường và và cái chuyện đó nó không nó theo theo mình đánh giá thì nó không ảnh hưởng gì về mặt đạo đức hết không sẽ mình sẽ sẽ không bạn phán xét là tại sao mày ờ, nhận được ờ, tôi cần của tao mà mày xả liền như vậy thì cái đó là <laughs> chúng ta nói ừ. chứ câu chuyện nó hơi buồn cười nhưng mà thực ra nó nó nó không có vấn đề gì ở đây cả và đó là cái cái quyền của từng nhà đầu tư người ta có thể hold có thể mua yeah, free market đúng không? Nó là một cái thị trường tự do. Đúng rồi, sao người ta có thể gom thêm hoặc người ta có thể bán đi chỗ rồi. Thì chính vì vậy dự án nó sẽ chịu áp lực khá là lớn bởi vì ờ, như mọi người biết thì Arbitrum đã làm mainnet thời gian khá là lâu rồi và cái ví đủ điều kiện để mà nhận được nhận retroactive á, thì trên thực tế nó cũng khá là nhiều. Đó. thì mọi người có thể theo dõi những cái thông tin ngập tràn thời gian qua mọi người biết là cái lượng error của nó cũng khá là lớn rồi thì nó phải chịu cái áp lực mà phải đỡ được cái giá tại vì sao nếu mà em ra mắt token nhưng mà cái sự ra mắt token đó nó kéo theo một cái cái cú sụt giảm quá lớn á à, <laughs> và nó không được như kỳ vọng á tại vì anh em phải hiểu rằng Arbitrum nó là một cái layer 2 thuộc dạng top 1 ở trên Ethereum thì ít ra nó cũng phải được như uh, ờ, Optimism ít ra nó cũng phải được gần được như Polygon và phải hơn những cái thằng ừ. hơn những cái thằng mà nó kiểu như nó nó nó thuộc dạng uh, tier 2, tier 3 dạng như Boba Network hay là uh, ờ, ờ, Robrin hay là À, ừ. đó ở ừ, skill network chẳng hạn thì nó phải, phải phải ở đâu đó ở trên những thằng đó và có thể là ngang bằng Optimizer hoặc là gần bằng polygon thì nếu mà anh đã mất token xong mà token của anh nó bị đung quá mệt market cái nó bị giảm quá sâu đó và và mọi thứ nó trở nên tệ hại thì thì cái việc retroactive của người ta cũng thất bại thì bởi vì vậy người ta chọn những cái thời điểm tham minh là bốn cái điều kiện như mình nói thì nó có tác dụng là bởi vì thị trường đang khá là hưng phấn và cũng đang có những cái Ờ, động thái tích cực từ Bitcoin hay là từ thị trường chung hay là từ những cái câu chuyện về layer 2 cho nên là cái cái, cái token ARB nó cũng sẽ đỡ phải chịu những cái áp lực uh, giảm giá uh, tương tự như vậy và nó sẽ có lý do khiến cho nhiều người người ta uh, lựa chọn là là hold hoặc là mua thêm thay vì bán ra đó thì theo mình thì đó là cái lý do uh, đó cái đó là cái cái cái uh, cái áp lực và đồng thời cũng là trở nên trở thành là cái lý do mà tại sao Arbitrum lại lựa chọn ra mắt token trong cái thời gian này Ừ. Cái đó cái ờ, cái cái cái thời điểm mà họ chọn ra mắt cái token đó, thì chắc em sẽ dùng cái từ là lọc lõi đi. Chứ <laughs> chứ nó không ờ, nó không hẳn là lọc lõi tức là cái nghĩa nó không quá tiêu cực mà nó cũng không quá là gọi là họ ngây thơ đến mức độ mà họ để cho cái cái token của họ bị đâm một cách quá là thê thảm tại vì chúng ta thấy là rất là nhiều cái trường hợp mà các dự án họ uh, ra mắt dưới dạng retroactive á, thì trong quá khứ đó rất nhiều cái case là nó cái đồ thị nó đi một đường xả dài luôn thì cái cái thời điểm mà Ibizum ra mắt thì nếu mà được mô tả bằng một cái từ thì chắc là cái từ lọc lõi ừ. à, <laughs> họ có những cái tính toán rất là nói chung là rất là hay à, ví dụ như cái câu chuyện mà họ kể trong suốt một năm vừa qua thì mình hay nói về cái gọi là cái cái use case của token đúng không à, khi mà mình ờ, mình nói về tokenomics đồ này nọ thì mình hay nói là cái use case là cái ứng dụng của cái token nó được làm gì thì cái use case mà em thấy khá là hay của Abijum thậm chí nó còn có có trước khi mà cái use case nó có trước khi mà cái token nó ra nữa tức là nó là một cái công cụ về uh, marketing uh, một cái công cụ về kéo dòng tiền đổ về cái cái network đó và chúng ta thấy là kể cả khi họ không có token nữa cái token nó, nó vẫn có một cái chức năng gì đó rất là kinh khủng và nó kéo một cái lượng tiền rất là lớn đổ về cái hệ sinh thái và ok thì chắc là nói về cái cách làm này của họ đi thì anh nghĩ là cái cách làm này nó có uh, nó có cái gọi là cái mặt lợi và cái hạn chế nào hay không gọi như là chúng ta có những cái góc nhìn nó nó đa chiều hơn về cái cách triển khai theo hướng này và và liệu các cái dự án mà triển khai theo cái hướng này tại vì chúng ta có rất là nhiều cái dự án trong danh sách rồi ha ờ, rất là nhiều các cái GKVM họ nhiều khả năng thì họ sẽ ra mắt theo cái kiểu này vậy thì thứ mà chúng ta nói hôm nay sẽ là cái cái lợi và cái hại và để xem là khi mà cái bối cảnh của thị trường nó có những cái thay đổi á, thì với những cái nền tảng về về về góc nhìn như thế này thì chúng ta sẽ có những cái tùy chọn xử lý nó phù hợp hơn trong tương lai vậy thì anh Poseidon nghĩ đâu là cái mặt lợi và mặt hại của cái cách làm này Ừ, thì uh, retroactive thì nó không mới nó cũng tồn tại phổ biến từ sau cái đợt retro của Uniswap và uh, OneIn thì nó cũng dần trở nên phổ biến hơn đối với cộng đồng rồi thì cái uh, um, retroactive thì thực ra nó là một cái uh, kết ra mắt token mà theo mình là nó nó nhiều nhiều ưu điểm hơn so với những cái kết uh, ra mắt truyền thống tại vì thứ nhất thì nói về ưu điểm đi thì thứ nhất thì uh, đầu tiên thì người dùng người ta sẽ chủ động tìm hiểu về dự án đó, thay vì thay vì bị động đó, tức là dự án thay vì người ta bỏ tiền ra người ta thuê KOL thuê những cái trang web về crypto hoặc là uh, làm những cái clip hay là chạy quảng cáo vân vân và vân vân để cho người dùng người ta biết đến hoặc là chỉ mới biết đến thôi chưa biết người ta có có muốn tìm hiểu hay không nữa thì anh em có thể thấy cách làm đó bây giờ nó nó cũ quá rồi và thực ra nó không hiệu quả tại vì hàng ngày trên crypto cho dù trong cái thời điểm downtrend như như hiện tại trong cái thời điểm thị trường nó khó khăn như hiện tại thì thì vẫn có rất là nhiều dự án ra mắt mỗi ngày và và cái cách làm đó nó khá là khá là theo mình là không hiệu quả thì đối với retroactive á, thì nó là một cái cách mà để cho người dùng người ta sẽ chủ động tìm hiểu dự án và không chỉ là chủ động tìm hiểu mà người ta còn chủ động sử dụng dự án sử dụng luôn hệ sinh thái sử dụng tất tật những cái có thể liên quan ở ờ, uh, thì đó là cái ngoài ra là dùng xong người ta còn feedback còn thảo luận còn xây dựng cộng đồng có thể là người ta có còn còn có chat tích cực rồi support ở trong Discord hay Telegram để mà à, được tăng thêm cái khả năng nhận retroactive ấy. thì đây là một cái cách làm mà theo mình thấy là nó à, đây, đây là một cái ưu điểm theo mình thấy là rất lớn mà đối với những cái cách làm truyền thống ấy, thì nó khó thể có được cá nhân mình cũng vậy thôi ví dụ như bây giờ mình mình uh, research mỗi ngày đi thì mình cũng chỉ ưu tiên à, hai loại dự án thứ nhất là dự án mà nó có quá nhiều quỹ đầu tư lớn nó nó nó nổi tiếng nó được nhiều quỹ đầu tư support nó gọi là nó cái đa cái đề ở trong à, thị trường rồi thì chắc chắn chúng ta phải tìm hiểu rồi ờ, một dạng dự án thứ hai là những cái dự án mà nó có cơ hội retroactive đó, chúng ta bây giờ cá nhân mình cũng chỉ tập trung hai hai dạng đó để research thôi thì chắc là mọi người cũng vậy cái thứ hai cái ưu điểm thứ hai đó là nó thu hút nhanh chóng cái dòng tiền và thậm chí là thu hút luôn cái việc là những cái à, đội phát triển để mà xây dựng những cái À, à, những cái cái mình ghép nhỏ quên nó nữa đó mình ví dụ như uh, à, Arbitrum chẳng hạn, Zcasin chẳng hạn những ví dụ như gần đây nhất là Zcasin mainnet thì em có thể thấy là Zcasin mainnet xong thực ra là nó đã có sẵn hầu như khá là nhiều những cái dự án nhỏ nhỏ trong đó nó xây sẵn rồi chứ tại vì ừ. tại vì người ta biết chắc chắn cái câu chuyện như này này uh, em anh nói là em có cơ hội nhận được tiếp thì khi mà em mainnet xong á người dùng sẽ sẽ đổ vào tiền nó sẽ đổ vào và có cầu thì ắt sẽ có cung là chúng ta nói như câu chuyện như vậy thôi người ta đổ tiền vào thì đâu phải người ta chỉ thực hiện những cái chuyện là brick qua brick về đó người ta còn muốn những cái cơ hội khác những cái câu chuyện khác ở trong ừ. đó thì chính vì vậy những cái thằng mà đầu nó có sạn thì nó lập tức nó làm những cái AMM đó <laughs> những cái landing nó nằm sẵn ở trên đó rồi à, có thể nó sẽ retro có thể nó không retro nhưng mà nó chắc chắn nó chỉ cần làm sản phẩm ở trên Arbitrum trên Zcash sau khi mainnet nó sẵn sàng nó ngồi ở đó thì sẽ có dòng tiền mà người dùng từ khác tới dùng của nó thôi đó là để <laughs> có cầu ắt có cung mà thì cho nên là retroactive ừ. của một dự án nó lại kéo theo cái sự phát triển của những cái mảnh ghép ở trong đó nếu ờ, nói với hệ sinh thái hoặc là những cái ờ, cái cái sản phẩm phụ trợ khác liên quan đến dự án rồi và cái cuối cùng là, là cái ờ, về phía người dùng á, thì theo mình thì đây là cũng là một cái trải nghiệm tốt đối với cá nhân người dùng ở trong thị trường tại vì không phải ai cũng đủ đam mê hay là hay là người ta cần phải biết ví dụ như là người ta có những người nhà đầu tư đến bây giờ người ta mặc dù người ta tham gia thị trường cả năm rồi nhưng mà người ta vẫn không biết sử dụng những cái AMM Dash nó như thế nào người ta vẫn không biết xử lý những cái lệnh bị pending ở trên desk nó như thế nào đó người ta vẫn không thể nào thao tác được cái câu chuyện đó là vay và vay mượn ở trên một cái lending pool bởi vì cái cái trải nghiệm hiện tại là là trên các dự án này nó nó không có dễ và nó không có ai support cho mình cả nó không nó không giống như anh em xài Binance hay xài những cái sàn khác có người support có hướng dẫn tận răng thì những cái này nó mang tính design nhiều hơn đó thì không không phải người dùng nào người ta cũng sẵn sàng bỏ thời gian hay là hay là người ta sẽ bỏ ra công sức để người ta tìm hiểu câu chuyện đó người ta chỉ đơn giản là mua hâu nhưng mà khi mà có cái retroactive này này thì từ phía người dùng người ta buộc lúc này người ta muốn mà, mà anh muốn có cơ hội em muốn tìm được cơ hội em muốn tìm được lợi nhuận thì anh phải buộc anh phải tự học thôi và phải tự làm thôi thì về phía người dùng đây cũng là một cái trải nghiệm tốt và và nó mang tính tích cực để mà giáo dục cho chúng ta uh, biết những cái tác vụ khác ở trong crypto biết cách tự bảo vệ ví của mình đó rồi biết uh, uh, revoke rồi chống những cái scam hay là những cái hack ví hay, à, hay là biết có thể thậm chí là đi sâu hơn uh, biết một số cái mẹo để mà year farming có lợi nhuận cao biết một số cái mẹo để landing uh, để mà mà có lợi nhuận tốt hơn vân vân thì theo mình cái này là tốt thôi tại vì nó sẽ nâng cao cái cái trình độ chung của thị trường lên đó nhưng mà nói về câu chuyện hạn chế thì như hồi nãy chúng ta nói thì retroactive nó cũng sẽ có những hạn chế thì cái đầu tiên là cái về câu chuyện đó là bot để mà người ta chít để mà được nhiều ví hơn đó tức là một một ừ, ừ. À, một một cá nhân hoặc là một một tổ chức có thể có hàng trăm thậm chí cả nghìn ví là chuyện bình thường thì thực, thực ra cái case của Arbitrum mới đây thì cũng cũng gặp phải rất là nhiều cái cbin á tức là cái cái kiểu mà bot mà không không có lọc được đúng không ừ không có lọc được nhưng mà cái này là một cái em nghĩ là trong tương lai sẽ có một vài cách uh, có thể họ sẽ nếu như mà có thể họ KYC hoặc là KYC thì nó hơi KYC thì nó hơi uh, nó hơi centralized một xíu ờ, hoặc là nó sẽ ờ, partner với một bên thứ ba để mà yêu cầu một cái định danh ví dụ như là phải có thêm một cái điều kiện nào đó thí dụ như liên ừ. quan đến một cái ID của xe chẳng hạn hoặc là một cái domain của <laughs> của NS chẳng hạn thì có nhiều kết nhưng mà đó thì anh em có thể thấy bot bot tham gia nhiều thì thứ nhất là uh, là đối với một số cái mạng ấy nó không có đủ đủ cái sự mệt mẻ và nó không có chưa có tối ưu tốt ấy, thì cái việc mà quá nhiều bot spam thì nó có thể khiến cho nghẽn nghẽn mạng lưới ờ uh, uh, trải nghẽn mạng lưới và cái trải nghiệm của người dùng mà người ta thực á, thì người ta là bị uh, bị xấu đi và gây ảnh hưởng xấu lên chung lên luôn cả cái dự án cái thứ hai đó là ảnh hưởng sau khi retro á, thì đó sau khi retroactive nếu mà giá token nó bị đung quá sâu và thực ra cái ờ, dự án đó, người ta không có cái cách để người ta giữ chân dòng tiền thì khả năng cao là nó sẽ gặp rất là nhiều vấn đề đó, ờ, ví dụ như những cái ờ, dự án như là Paraswap chúng ta Paraswap thì ừ. là một cái EMM và người ta tiếp cũng khá là lớn đó, theo mình thì ở đây là một cái tiếp cũng khá là giá trị tuy nhiên sau đó thì giá token bị đun rất là sâu và dự án gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ chân dòng tiền và hầu như là không không không có không có biện pháp nào tối ưu cả hay là một cái dự án trước đây mình nhớ là INV đúng không ta uh, inverse, ừ. uh, inverse inverse inverse uh, là một cái uh, uh, dự án uh, về DeFi liên quan đến mạng uh, phân cấp rủi ro thì nó cũng có một cái rủi ro tiếp rất là lớn mình nhớ là hình như ai mà trúng là được đâu mấy chục nghìn lần mấy chục nghìn đô lận đó ừ. nhưng mà sau sau đó anh em thấy là return tiếp xong thì nó cũng gặp quá nhiều vấn đề à, về mặt sản phẩm về mặt bảo mật và hầu như không có cách nào để mà cho cái Uh, nó nó nó bùng nổ trong cái việc khi mà nó ra cái tiếng retroactive nhưng mà sau đó thì nó cũng uh, dần dần nó chết đi luôn và hiện tại cũng chẳng ai nói về inverse nữa cả thì đó chính là những cái hạn chế của retroactive tức là uh, anh em nó cũng là hạn chế chung của cái marketing hay là cái quảng cáo truyền thống thôi tức là chúng ta làm cho người khác biết đến chúng ta nhưng mà tưởng tự tự những cái tự chúng ta phải tạo ra được những cái giá trị để giữ chân người ta lại phải làm cho người ta tin tưởng người ta ở lại lâu dài chứ à, nếu mà chúng ta không làm được câu chuyện đó thì đôi khi retroactive nó lại là trở thành một cái uh, mình hãy nói là gì cho tất cho tất cả đung lên đầu nhau và và thoát luôn tức là cả quỹ cả nhà đầu tư cả chính cả dự án và chính cả những thằng nhận được retroactive nó nó cứ xả và nó giết chết luôn dự án và không không còn ai quan tâm đến dự án nữa mà lúc đó chỉ người ta chỉ quan tâm đến lợi nhuận thôi thì đó là cái hạn chế của à, retroactive hai cái hạn chế mà mình à, thấy là nó khá là phổ biến ừ. vậy thì à, anh anh Poseidon đang nói đến cái câu chuyện là làm sao để một dự án sau khi họ ra token và đặc biệt là ra dưới cái dạng là airdrop ấy, thì làm sao để họ vẫn giữ được người dùng ở lại sử dụng cái sản phẩm của họ vậy thì anh nghĩ một cái dự án nó có cái đặc tính như thế nào thì sẽ có thể giữ lại được cái dòng tiền mặc dù là họ đã ok à, tôi tôi tôi cho free money đó tôi cho tiền miễn phí đó và à, bạn có quyền đâm nó lên thị trường à, cái này là chuyện bình thường cái đó là do bạn nhưng mà làm sao để à, người dùng họ vẫn ở lại với cái dự án đó kể cả khi là họ tung ra những cái airdrop thì cái này cũng uh, muốn biết cái có thể coi là một cái uh, danh sách tiêu chí <laughs> của anh Poseidon rồi ờ, theo mình là uh, hai cái yếu tố mà lớn nhất đối với mình sau khi mình thí dụ mình nhận nhận bị cho tít đi đối với cảm cảm nhận cá nhân của mình thôi nhưng mà mình sau đó mình vẫn ở lại và ờ, theo dõi quan sát dự án rất là lâu thậm chí là sử dụng hoặc là đầu tư thì mình nói một cái case cũng lâu rồi đó là Uniswap đi thì mình cũng vô tình được retro uh, ờ, ờ, active từ Uniswap do mình thực ra mình cũng chẳng biết là nó sẽ retro gì hết á tại vì thời thời ừ. điểm uh, 20 220 20 ừ 220 cũng chẳng ai nói về retro active nên thời điểm thời điểm đó thì thị trường vẫn đang nó đang vẫn đang chưa có gì hot thì uh, một số cái liên quan đến DeFi nó bùng nổ sau đó là người ta chơi những cái uh, những cái đồng à, coin mà gọi là shitcoin á à, người ta add ở trên Uniswap á, thì mình cũng tham gia mình chơi mình đầu tư mình mua đi bán lại thì tự khắc tự dưng nó được retroactive à, thì thời điểm đó một hình như là một ví được 400 uni thì một uni mình xả đâu được 8 đô á thì xả xong mình mình vẫn phải theo dõi Uniswap bình thường thôi tại vì Ờ, thứ nhất là Uniswap là nó thời điểm đó nó là một cái dead xịn nhất ở trên thị trường và không không dùng Uni thì cũng chẳng biết dùng dùng con nào khác để thay thế cả cho nên là uh, mình vẫn phải dùng nó hàng ngày à, dùng từ phải đây nghe nó hơi ờ, hơi khiên cưỡng ý của mình là nó nó vẫn tốt để mà mình xài hàng ngày và mình không thấy có vấn đề gì để mà mình phải ở ờ, bởi ừ. bởi vì ừ. mày mày mày cho tao retroactive xong rồi cho nên là giờ tao phải rút tiền của tao về và tao không có xài mày nữa thì mình không có nghĩ vậy bởi vì nó tốt nó nó làm quá tốt à, đa phần những cái ừ. những cái thanh khoản ở trên nó là tốt nhất thì tại sao mình phải xài một cái sàn đất khác có thể mình vẫn sẽ qua những cái đất khác để mình swap vài lệnh để retroactive nhưng cuối cùng mình vẫn phải về Uniswap để mình thực hiện công việc đầu tư của mình đó là cái giá trị mà Uniswap nó tạo ra cho cho nhà đầu tư và thậm chí là cho các dự án các dự án cũng vậy ờ, người ta sẽ list những cái pool của người ta lên làm thanh khoản ở trên Uniswap chứ không phải lên những cái sàn khác đó thì đó là cái ờ, giá trị về mặt sản phẩm và cái cái cây thứ hai là Uniswap thì sau đó một thời gian DeFi bùng nổ và Uniswap nó lại tiếp tục nó trở thành một trong những cái list của mảng DeFi và nó nhận được cái sự gọi vốn của rất là nhiều nó gọi vốn thành công từ rất là nhiều những cái quỹ lớn như A16Z rồi các thứ thì khi đó mình lại càng phải follow để mình tìm cơ hội đầu tư của vào trong dây ừ. và sau đó mình có những cái thời gian là mình đã mua và mình hold dây cũng cũng có một à, khoản lợi nhuận nhất định thì uh, chứ không phải là mình sẽ rời bỏ nó đi luôn thì uh, ý của mình là như vậy tức là câu chuyện ở đây là dự án nó phải cho nhà đầu tư thấy được và nhìn trải nghiệm được cái sản phẩm của nó thực sự tốt và và cái cái ờ, cái tiềm năng của nó trong tương lai là dài hạn thì bởi vì thị trường nó sẽ có rất là nhiều nhiều cái góc nhìn khác nhau nhiều quan điểm khác nhau và trong đó có có rất nhiều là nhiều người người ta theo cái trường phái là đầu tư dài hạn và người ta cần cái gọi là niềm tin chỉ cần người ta tin thôi thì người ta có thể hold hold một cái token thậm chí là vài năm là bình thường ba bốn năm năm năm thậm chí 10 năm là bình thường thì thì dự án nó phải làm được câu chuyện đó và nó phải chứng minh được cho người ta thấy là ừ không phải là tao dự án này nó hot là bởi vì nó có resources mà dự án này hot và dự án này nó lôi kéo được dòng tiền là bởi vì bản chất nó đã là một dự án tốt rồi mình nói tiếp cái cây của Arbitrum đi à, mình đã bán cái token mà mình được airdrop của Arbitrum rồi nhưng mà chắc chắn nha là nếu mà giá nó nó đung xuống và đến một cái entry nào đó mình cảm thấy nó nó nó chấp nhận được thì mình mình mình xuống tiền rồi thì chắc chắn mình sẽ mua hầu và và chắc chắn là mình sẽ làm câu chuyện đó tại vì đối với mình Arbitrum nó nó không có gì để chê cả anh em xài Arbitrum anh em sẽ thấy cái gì ờ thứ nhất giờ nó giao dịch nó rất là nhanh rồi thứ hai nó rẻ thứ ba nó cũng chả có lắc hay là chả có bị ngãn mạng nhiều như ngày xưa dùng Solana lỗ lô còn bị ngãn chứ Arbitrum chưa thấy gì trừ cái đợt claim error ha <laughs> claim, claim thì ờ, hơi toan tí là vì quá nhiều rồi thì đó thì mình thấy còn lại mọi thứ vẫn đang khá là ok và đây là một cái hệ mới mà mà hệ mới thì chắc chắn nó sẽ có nhiều cơ hội ở trong đó thì chắc chắn mình sẽ tiếp tục mình ừ. theo dõi và mình đầu tư Arbitrum và như cá nhân mình ai mình không biết chứ mình sẽ tiếp tục mình giữ một cái phân ở trên Arbitrum để mà mình sẵn sàng mình tìm kiếm cơ hội và thậm chí là đầu tư vào những cái mảnh ghép ở trong đó thì đó là cái mà Arbitrum làm được tức là ngoài câu chuyện Aerob thì khi mà người ta nói về Arbitrum thì người ta sẽ ok đây là một cái dự án layer 2 tiềm năng và tốt và có cơ hội phát triển trong tương lai thì chỉ cần cái cái việc đó thôi là tự khắc nó sẽ giữ được dòng tiền rồi ừ. à, câu hỏi tiếp theo nó hơi mang tính cá nhân một xíu nha tức là <laughs> cũng khá là tò mò là khi mà nhận được airdrop của một dự án á, thì cái cái cảm tình đối <laughs> với cái dự án đó thì là bao nhiêu phần trăm tại vì nó cũng nghe nó hơi uh, anh em nghe đoạn này thì có thể nghe nó hơi ờ, cái câu hỏi nó hơi vô lý một xíu tại vì tại vì tài chính mà đúng không tài chính là phải phải phải rạch ròi phải estimate nó ở trên cái giá trị cốt lõi nhưng mà cái này nó là một cái phần liên quan đến câu chuyện marketing à, và chúng ta đã nói khá là nhiều ở cái phần trước rồi đó là cái token bản thân một một cái use case của nó nó là cái công cụ về marketing và nó là cái cách để gắn kết với lại người dùng uh, cộng đồng và em cũng tò mò thôi tức là em em em tò mò là nếu như mà từ góc nhìn của anh thì khi mà nhận một cái airdrop chẳng hạn thì cái cảm tình của anh với cái dự án đó thì sẽ là bao nhiêu phần trăm à, thì thực ra nói ờ, cảm tình thì à, dĩ nhiên là mình cũng sẽ cảm thấy vui rồi chắc chắn là mình sẽ thấy vui rồi tại vì ở những cái uh, nhận định của mình tại vì ở những cái nhận định khi mà mình làm là mình trải nghiệm con uh, một cái dự án nào đó hoặc là một cái sàn nào đó mà mình nhận định là nó có return office và kết quả là đúng như mình nhận định rồi mình còn được một cái khoản tiền nó khá là lớn đúng không ạ Ờ, mấy nghìn đô là cũng à, khá là lớn đối với à, đa phần thu nhập của người Việt Nam rồi ờ, thì mình thấy là dĩ nhiên đầu tiên mình sẽ vui và chắc chắn là trong lòng mình cũng sẽ có cảm tình hơn với cái dự án đó thậm chí là nhiều người người ta còn ờ, cảm ơn dự án rồi bla bla đó là chuyện bình thường tại vì có có nhiều người thậm chí người ta còn đổi đời từ những cái retro tip cơ mọi người không không biết là người ta lên ờ. Twitter người ta nói rất là nhiều rồi nó nó cũng lan tỏa cái đó ra ờ, chính xác và cái cảm xúc đó nó sẽ được lan tỏa đó. rất ờ. là mạnh ở trên những cái công cụ dạ, ờ, truyền thông đó thì ờ, mà mọi người cứ tưởng tượng đó thì nếu mà trong tay chúng ta hiện tại chưa có gì đi thí dụ như à, vị thế của anh em đang là sinh viên hoặc là học sinh gì đó anh em tham gia thị trường mà uh, nhận được những cái airdrop nó giá trị ví dụ như vài nghìn thậm chí vài chục nghìn đô thì chắc chắn là nó nó đúng là những cái những cái kèo mà nó gọi mang tính thay đổi vị thế thì uh, cái việc người ta có thiện cảm hay là uh, thậm chí là người có nhiều người người ta siêu mạnh mẽ hơn cho dự án người ta trở thành fan lâu dài luôn là chuyện bình thường đó tại vì khi mà người ta nhận được retrofit thì à, mình nói ờ, nói hơi hơi ờ, hơi uh, kiểu tiêu cực uh, một chút xíu drama tí nhưng khi anh em nhận được token đi thì cái việc anh em đã có hàng ở đây là có token thì anh em muốn bán ở giá cao hay giá thấp dĩ nhiên là chúng ta muốn bán ở giá cao rồi chỉ có khi nào mà một ừ. cái dự án lít lên mà chúng ta chưa chưa có ai có token nhiều thì chúng ta mới mong nó đun để chúng ta mua thôi Ờ, thí dụ như Avichum mà nó leak lên mà không airdrop chẳng hạn chả có ai có có tôi cần đến rõ ràng lúc đó chúng ta thì chỉ kỳ vọng ừ thôi mày lít cứ 0.3 0.4 vậy cho tao mua gái đi chứ mày lít là hai ba đô sao tao dám đu rồi thì... nó là một cái câu chuyện uh, rất là thực tế về về mặt con số đúng không yeah, dạ, ừ đó thì cho nên là khi mà nhiều người airdrop thì chắc chắn người ta phải siêu người thậm chí người ta tạo ra cái sự phong mô để mà người ta mong muốn người ta xả được bán được những cái giá cao đó thì đó là chuyện bình thường thôi trong cuộc sống thôi mà nó không có gì hết nhưng mà uh, chung nói như nguyên đó tài chính thì chúng ta cần phải lý trí chứ không phải là là cảm xúc tức là ok đồng ý là bây giờ ừ, mày vẫn đang làm tốt thì tao vẫn đang quan sát mày nhưng mà ờ, nó là như vậy tức là chúng ta đầu tư vào dự án chúng ta đôi khi uh, chúng ta đừng đừng đừng hãy cố gắng loại loại loại bỏ những cái cảm xúc cá nhân cũng đừng vì um, có thể mình không được airdrop mà mình cảm thấy mình ghét con abi và không bao không bao giờ mình muốn mình mình mua nó nữa thì nếu mà như vậy thì khi mà giá nó về cái vùng uh, vùng hợp lý và cái vùng mà chúng ta có thể mua lâu dài hạn là anh em bởi vì anh em cái tâm lý anh em đã người mình ghét rồi mà mình chỉ muốn quan sát những thằng khác thôi cho nên mình bỏ qua cái là chuyện bình thường thôi tại vì thị trường tài chính nó nhanh lắm ví dụ như cái vùng cái vùng đáy nó có thể tạo ra chỉ có vài tuần sau đó nó pump một cái là ít năm ít 10 là chuyện bình thường à. ờ, crypto nó nó hay dễ lắm cho nên là chúng ta ừ, cố gắng loại bỏ những cảm xúc cá nhân cũng đừng có vì yêu quá mà khi mà nó đã trở nên tệ đi rồi mà chúng ta cứ cố gắng chúng ta ôm ôm nó hoài rồi nói chung là người ta hay nói là đừng có kết hôn với cái túi của à, cái, cái cái cái túi của bạn á mình nói à, mình nói à, tiếng việt đại đại loại là đừng bao giờ kết hôn với cái portfolio của bạn hết á ờ, bởi vì Ờ, sẽ có những thời điểm cho dù giá nó tốt đến đâu thì sẽ có những cái thời điểm mà bởi vì cái giá của nó đã đã vượt quá cái giá trị thật rồi và thời điểm ừ. đó là ừ. cái thời điểm mà lực mua nó không còn nữa tại vì sẽ không ai mua Arbitrum 1 à, đô 0.5 thì sẽ có người mua chứ Arbitrum một một ví dụ như 20 30 đô đi thì rất khó để có người người ta sẵn sàng người ta xuống tiền mua nữa thì khi đó sẽ cái lực bán chốt lời nó sẽ khiến cho giá nó giảm thôi thì sẽ có những thời điểm chúng ta phải chốt lời chứ không thể là chúng ta ôm một cái à, cái cái cái cái, cái, cái à, và follow hoài được thì đó là cái câu chuyện về cảm xúc ở trong thị trường thì dĩ nhiên mình sẽ có thể cảm hơn với Arbitrum uh, ờ, tuy nhiên thì ờ, những cái quyết định đầu tư trong tương lai thì vẫn cần phải dựa vào những cái số liệu những cái phân tích uh, những cái uh, nhận định dựa trên uh, uh, đại loại là nó có căn cứ chứ không thể nào mà ừ yêu hay thích cho nên là yêu hay ghét mà mà mà mua hay không mua được uh, disclaimer <laughs> với anh em luôn là đây toàn bộ những cái thông tin uh, cũng như là cái uh, cái chia sẻ trong tập podcast tuần này của mình và anh Poseidon thì nó sẽ toàn là thông tin và góc nhìn cá nhân chứ nó không được xem là lời khuyên đầu tư rồi thì à, disclaimer trước với anh em là như vậy bởi vì cái câu hỏi tiếp theo dành cho anh Poseidon nó liên quan đến cái vùng giá đó là hồi nãy <laughs> anh có nói cái cái vùng giá là 0.5 và 1 đô cũng như là của Arbitrum thì có vẻ như là mọi người đang định giá Arbitrum theo một cái hình thức là tạm gọi là relative á, tức là so sánh nó với những cái con tương đồng á, kiểu như là optimism này nọ thì họ thấy là ok um, kiểu như optimism cũng là 10 11 tỷ FPV chẳng hạn thì thì Arbitrum sẽ phải phải phải tàn tàn đâu quanh cái vùng đó chẳng hạn. Đó thì thì thì đây là cái cách mà nó cũng không hẳn là sai đâu tại vì nó cũng là một cái cách định giá gọi là relative á, tức là so sánh với những con tương đồng á, thì nhiều người họ ra được cái mức giá đó và ở trên Twitter thì chúng ta thấy là nhiều người cũng họ cũng share rất là nhiều về cái vùng họ sẽ bán và cái vùng mà họ sẽ chấp nhận mua tuy nhiên là câu hỏi dành cho anh Poseidon đó là nếu như mà không định giá theo cái cái cách mà relative á tức là mình so sánh với những con tương đồng á để ra được cái vùng đó thì anh nghĩ đâu là cái intrinsic tức là cái cái giá trị cốt lõi của những cái dự án tạm gọi là layer 2 này đi ha thì ờ, làm sao để họ có được cái uh, giữ được cái cái cái cái dòng tiền và mà và từ cái góc nhìn của nhà đầu tư thì cái định giá theo cái hướng intrinsic nó là như thế nào tại vì nếu như mà định giá theo kiểu relative ấy, thì nó cũng đúng nhưng mà nó sẽ sẽ phải liên tục thay đổi bởi vì xung quanh cái dự án nó nó sẽ thay đổi liên tục mà nhưng mà nếu mà định giá theo kiểu intrinsic á, tức là giá trị cốt lõi á, thì với anh Poseidon thì những cái token kiểu layer 2 như thế này thì uh, nó, nó sẽ như à, thế nào? Nó, nó khá là liên quan nhiều đến ờ, UK. Nói chung cái vấn đề này nó cũng bị bàn cãi khá nhiều trong thời gian gần đây khi mà cả OP lẫn ARB thì nó đều không phải là những cái token làm làm làm ờ, gác phi cho cái layer 2 mà nó chỉ đơn thuần là ừ. dùng trong quản trị, đa phần là dùng trong quản trị và staking thì uh, định giá như thế nào hợp lý thì um, nói chung ờ, để trả lời câu hỏi này trong thị trường crypto nó cực kỳ khó tại vì uh, thị trường crypto nó nó hoạt động nó không không giống như thị trường truyền thống và thậm chí kể cả mình nên mình cũng đã từng đầu tư chứng khoán rồi thì mình thấy kể cả những cái phương pháp định giá trong trong thị trường chứng khoán đó, nó cũng chỉ là gọi là tham khảo thôi chỉ là tham khảo thôi mọi thứ nó đều mang tính tương đối hết á và sẽ không có một phương pháp nào từ chiết khấu dòng tiền hay là PE hay là uh, ờ, PP hay là một cái ờ, những cái nó nó còn thậm chí nó còn khó hơn nó còn mang tính ờ, toán học nhiều hơn và nó dựa trên nhiều dữ kiện hơn thì đối với mình nó đều mang tính tương đối cả tại vì anh em phải hiểu là thị trường á, thì dĩ nhiên dự án tốt thì chắc chắn cái tiềm năng tăng giá nó sẽ cao cái đó là cái và và cái khi mà nó một khi nó bùng nổ thì nó sẽ bùng nổ rất rất là mình thì đó là cái điều chúng ta phải thừa nhận với nhau tức là uh, dĩ nhiên là chúng ta luôn phải research để tìm ra nhiều dự án tốt tuy nhiên cái giá và cái giá trị nó nó đôi khi nó nó không được quyết định dựa trên cái câu chuyện là đơn thuần là tốt nhưng mà mày phải biết tạo ra được cái sự cảm xúc cái sự FOMO ở trên thị trường nữa uh, ừ. thì đó Ờ, cho nên thường thì mình sẽ research nếu đối đối với mình câu chuyện định giá ở dựa trên anh em có thể dựa trên ờ, FTV anh em có thể dựa trên market cap anh em có thể dựa trên TVL à, ờ, vân vân và thậm chí anh em có thể dựa trên những cái liên quan ví dụ như số lượng gas nó thu được hàng năm hay là uh, số lượng dự án phát triển trên đó hay là uh, những cái liên quan đến uh, lạm phát token đều được hết nhưng mà mình chỉ lưu ý anh em một điều thôi thí dụ như tại thời điểm hiện tại đi thì cái giá của AB, ARB thì theo nhiều người nói là không đắt không rẻ đúng không ạ tức là ở một cái mức ừ. tương đối hợp lý ok ừ, ok ừ. và nó nói chung là nó thành công trong việc ra mắt token tuy nhiên thì cá nhân mình dưới góc độ nhà đầu tư thì mình sẽ muốn mua nó khi mà nó phải nằm dưới giá trị thậm chí là bị bị bị đến giá dưới giá trị nhiều lần đó, thì mình mới là cái cơ hội ừ. tốt nhất chứ mình còn mua đúng giá thì cũng cũng chưa hẳn là cơ hội tốt nhất thì uh, anh em cá nhân mình thì mình sẽ quan tâm đến cái câu chuyện đầu đầu tiên là dự án có tốt hay không có cái gì để mà nó tiềm năng trong tương lai hay không cái cái thứ hai là mình sẽ theo dõi nó để mà mình thấy được khi nào mà ở trong cái hệ đó nó bắt đầu có sự gọi là có những cái dấu hiệu của sự bùng nổ ví dụ như là TVL tăng ví dụ như số lượng dự án tăng ví dụ như là à, nó raise được một số lượng tiền lớn ví dụ như là có những cái có những cái ví thay đổi uh, về ờ, mặt kỹ thuật uh, có, rồi có những cái ví liên quan đến smart money lớn mà nó bắt đầu nó tràn qua đó để nó farming nó đẩy dòng tiền sang thì những cái cái đó là những cái dấu hiệu sớm và đến đến khi đó thì chúng ta mới phải view lại toàn bộ uh, những cái mà chúng ta đã research trước đây nếu mà toàn bộ nó đều dự án nó vẫn đang tốt và có những cái yếu tố dòng tiền vào thì khi đó mới là cái thời điểm tốt mà và, và khi mà thị trường người ta còn chưa nói nói nhiều về về nó thì đó là cái thời điểm tốt để mà chúng ta uh, mua vào ở ờ, tại vì uh, đối với những cái dự án khác thì mình uh, không bàn ở đây nhưng mà đối với các cái dự án dạng như hệ sinh thái và các cái uh, layer layer 1, layer 2 thì cái yếu tố quan trọng nhất là phải có dòng tiền đó, nên em để ý là bất kỳ dự án nào nó bùng nổ thì trước khi nó bùng nổ thì ừ, TVL và các cái dự án nhỏ nhỏ trong đó nó cũng có dòng tiền đổ vào cực lớn hết đó là cái sự chuẩn bị cái sự nền tảng đó thì sau đó nó sẽ pump lên thì à, mình cũng chia sẻ uh, như vậy thôi và Arbitrum mình mình cũng sẽ theo dõi tương tự như vậy tức là thời điểm này thì mình vẫn chưa có cái quyết định mua bán gì cả nhưng mà uh, mình sẽ cố gắng mình tìm một cái cơ hội mà nó bị uh, định giá thấp trong tương lai và có thể là thêm một chút cái yếu tố tham minh bằng cách đó là theo dõi cái uh, dòng tiền và cái sự biến động trong hệ sinh thái và khi thấy những cái dấu hiệu mà nó sớm như vậy thì mình sẽ bắt đầu mình mình mua vào để mình đầu tư Ừ thực sự ra thì à, nói đến đoạn này thì à, cũng chợt tự nhiên nghĩ ra là ừ, đúng là Arbitrum họ tham minh cái thời điểm ra token nó nó hay tại vì chúng ta thấy là ví dụ như optimism khi mà họ ra trước và họ muốn giữ cái lợi thế là người đi đầu á, thì họ sẽ phải thòng một cái điều kiện khá là quan trọng đó là cái round 2 đúng không? tức là họ sẽ bảo là ok tôi tôi sẽ ừ. drop rất là nhiều round uh, round 2, round 3, round 4 còn Arbitrum là ok uh, họ không nói gì về cái rau cả họ sẽ kêu là vẫn sẽ có airdrop nhưng mà họ ra ở cái thời điểm này thì vô hình chung người ta sẽ có một cái đoạn neo ừ. neo cái neo cái giá trị với lại optimism tại vì cái câu chuyện mọi người kể ở trên thị trường nó khá là khá là nhiều rồi tức là họ so sánh optimism với lại arbitrum như kiểu là coca với pepsi á kiểu kiểu vậy khi mà khi mà 100 người nói ờ, khi mà gặp ờ, gì trăm trăm người mà hết 90 người nói vậy thì chúng ta cũng phải tin thôi <laughs> thì đó thì thì thì thì lúc đó thì cái cái cái cộng đồng họ bắt đầu sẽ vô hình chung sẽ tự neo cái giá trị FDV của của Arbitrum vào cái optimism và lúc đó thì uh, à, Arbitrum sẽ sẽ có thể giảm thiểu được một cái áp lực bán khi mà cái ngày họ ra token như vậy thì thì đây nói đến đây thì cũng thấy là họ làm một cái khá là hay đó là cái cái thật chọn cái thời điểm như vậy à, chắc là nói về một xíu về cái cái này thì em cũng hơi lấn cấn một xíu tức là cái việc mà trước khi thu cái tập podcast này thì, thì mình với anh Poseidon có đồng ý với nhau một cái tôi biết là sẽ thảo luận về cái việc là liệu một dự án họ thực sự cần một cái token hay không và sau khi mà đi suốt một cái cuộc trò chuyện như vậy rồi á, thì chúng ta sẽ sẽ vô hình chung là đúc kết lại là những cái use case của token đó thường thì nó sẽ thiên về dự án nhiều hơn tức là họ sẽ dùng token để raise fund họ sẽ dùng token để uh, điều phối giá trị ở trong cái hệ sinh thái sản phẩm của họ và họ dùng cái token để làm một cái công cụ về marketing chẳng hạn để để người người ta nói về dự án họ người ta bàn về giá người ta bàn về cái hoạt động của cái sản phẩm đó thông qua cái hình thức là cái token vậy thì cái token này nó có thực sự nó thực sự cần thiết cho người dùng hay không và cái use case của cái token này cho người dùng cho những cái retail investor nó là gì nó có hay không có cái case nào như vậy hay không muốn nghe một xíu về cái vấn đề này về cái góc nhìn của anh President ờ thì uh, nói như nguyên cũng ờ, nó cũng có phần đúng thôi tức là đa phần uh, ờ, token ra thì nó sẽ phục vụ cho dự án phục vụ ở đây anh em hiểu là để mà duy trì và phát triển dự án nha chứ không đừng cũng đừng ai nghĩ theo cái hướng tiêu cực là phục vụ có nghĩa là là, ừ. là xả lên đầu uh, retail cái đó thì theo mình nó nó nó không hẳn là nó đúng đâu đó thì uh, còn về phía nhà nhà đầu tư và người dùng thì có thể là ừ tôi vẫn sử dụng một cái sản phẩm uh, bình thường mà mặc dù tôi chả quan tâm đến token của nó là cái gì cả nhưng mà tôi vẫn dùng bình thường thôi thì nó thực sự đối với những cái nhà đầu tư bình thường á, thì nó không cần thiết nhưng nhưng mà khi mà anh em lên một cái level cao hơn á, ờ, thí dụ như uh, anh em uh, có nhiều tiền hơn chẳng hạn và anh em cần token để làm những câu chuyện khác thí dụ mình nói uh, quản trị đi chi phối ờ, đào chính xác quản trị đi ờ, dưới góc độ nhà đầu tư thì như ờ, những cái quỹ lớn như A16Z thì người ta cũng đâu có phải là người ta nhận ờ, những cái token như Uni rồi người ta đun đâu người ta giữ lại để người ta thực hiện cái quyền quản trị của của người ta cái đó đối với uh, những cái uh, nhà đầu tư lớn đó, nó còn quan trọng hơn câu chuyện là bán uni ở giá nào nó, nó còn quan trọng hơn ở ừ. thì cái cái ừ. tại vì đồng ý đồng ý ờ, đồng ý với với mỗi một cái level của nhà đầu tư thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn khác đó thí dụ anh em thì đơn thuần là ừ, lên uni swap swap mấy cái coin uh, coin để đầu tư mua bán mua đi bán lại thì anh em có thể ừ không quan tâm uni là cái gì cũng được ờ, nhưng mà đối với những người khác thì người ta uh, quan tâm hơn và uh, người ta thậm chí là người ta phải phải đòi hỏi dự án có token thì uh, như Arbitrum cũng vậy thôi thì trước sau gì hồi, hồi trước người ta có nhiều cái tin là sẽ không có token và dụ dùng Ethereum làm phí tuy nhiên thì ờ, ừ. anh em mình ngồi nói với nhau thì cũng đã nói luôn là chắc chắn nó sẽ có token tại vì ngoài câu chuyện đó là nó nó đưa ra cái token để mà nó nó có một câu trả lời cho những cái quỹ đầu tư bỏ tiền vào nó thì nó cũng phải thực hiện cái câu chuyện quản trị trong tương lai uh, ờ, tại vì Arbitrum nó sẽ hoạt động theo hướng phi tập trung và nó sẽ gồm nhiều validator, validator node tương tự như Ethereum và không thể nào có câu chuyện đó là không có token được và không thể nào nó có câu chuyện là dùng ETH thí dụ như nó không thể nào nó dùng một cái token khác thì nó quản trị cho dự án của nó được thì trước sau gì nó cũng phải có cái token riêng cho nó thôi thì đó chính là cái ở ờ, ừ, cho nên là, dưới ờ, góc độ nhà đầu tư thì có thể là một số anh em thấy là cái việc mà có token hay không có token nó cũng không quan trọng nhưng mà theo cái xu thế chung của thị trường khi mà hiện tại đa phần các dự án đều hoạt động theo hướng DAO và ờ, đều cố gắng hướng đến cái tính phi tập trung hay là cố gắng à, gọi là gì capture lại cái giá trị cho giao thức của mình một cách tốt hơn thay vì cái câu chuyện đó là tạo ra dự án à, phát hành token sau đó đun và và, và à, bỏ dự án thì à, bây giờ người ta đang cố gắng capture cái giá trị cho dự án là cái thứ nhất cái thứ hai là người ta đang cố gắng quản trị uh, dự án một cách tốt hơn và phi tập trung hơn đó. thì cái việc mà ra mắt token theo mình là đa phần là sẽ cần thiết đối với những dự án mà nó tương tự như Arbitrum hay là uh, tương tự như Uniswap thì là cái điều cần thiết. Ừ, ok. Uh, cảm ơn Bosen rất nhiều uh, về những cái chia sẻ nó hết sức là gọi là thẳng thắn thôi tức là nghĩ sao nói vậy á à, nghĩ sao nói vậy trong <laughs> cái tập uh, podcast tuần này và một cái chủ đề mà uh, mình nghĩ là nó khá là gây nhiều tranh cãi À, xoay quanh cái câu chuyện là token của dự án à, có hay không và cần thiết hay không sinh ra được để làm gì thì à, cũng rất mong là sẽ nhận được những cái chia sẻ cũng như là những cái thảo luận của anh em uh, có thể là ở phía dưới comment của podcast này hoặc là có thể ở trong cái cộng đồng Fomo Sapiens mà bọn mình đang xây dựng thì bọn mình sẽ để link ở phía dưới uh, phần description và hy vọng là chúng ta sẽ tăng được cái tính discussion uh, cái tính <laughs> <laughs> trao đổi ở trong cái trong trong cái DeFi discussion rồi thì uh, không biết nói gì hơn cảm ơn uh, anh Poseidon một lần nữa đã dành thời gian đến với uh, podcast tuần này và bây giờ sẽ là uh, lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe DeFi discussion ha thì cảm ơn Nguyên cũng rất vui khi được tham gia và chia sẻ những cái ý ý kiến và nhận định cá nhân của mình về DeFi và crypto uh, mong ờ, rất mong là ờ, gặp lại anh em sớm trong những cái podcast tiếp theo rồi, chào tạm biệt anh em ừ. Ok, uh, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này và hẹn gặp lại anh em trong những chủ đề cũng như là những câu chuyện tiếp theo xoay quanh thị trường DeFi.